Hi, thì đây anh Tặng Nhân xin chào cả mọi người trên mọi miền đất nước đã đến với đã quay trở lại với tờ đờ nờ official EDN Tặng Nhân đố các bạn biết một câu hỏi này nha đố các bạn một câu hỏi cũng ờ, đơn giản nhưng mà cũng rất khó. Đó là câu hỏi Vật gì đầu xe lửa, điếc xe hơi? Vật gì đầu xe lửa, điếc xe hơi? Đố các bạn biết đó là vật gì? Đố các bạn hãy à, bình luận bên dưới để cho tên TD tặng nhân biết xem ai trả lời đúng nếu ờ, video clip này lên 100 view nhanh thì sẽ được giải đáp vật gì đầu xe lửa điếc xe hơi 100 view nhanh nhất trong video clip này sẽ được giải đáp câu hỏi vật gì đầu xe lửa điếc xe hơi dừng clip tại đây tạm biệt ừ, hẹn tất cả mọi người trên mọi miền nước vào những clip video clip lần sau hãy đăng ký để theo dõi tờ the official